à, cho nên vì vậy đó mình không có dùng pháp để ức chế tâm mà mình dùng pháp để tả như bây giờ thân con đau là ác pháp cái gì ác pháp cái thân mới bệnh gì thì người ta dùng tứ niệm xứ người ta đẩy lui cái ác pháp đó ra thân không bệnh đau cho nên cái người tu theo đạo phật người ta làm chủ được bệnh à, cho nên trong kinh niết bàn đức phật đau bệnh gần như chết đức phật giữ tâm tỉnh chánh niệm tỉnh giác không có để cho nó dao động ở trên cái đau đức phật giữ tâm chánh niệm tỉnh giác tác ý đuổi bệnh ra đi liền bệnh hết đau con thấy trong cái đọc kinh nước bàn con thấy rõ ràng chứ đâu phải đức phật mà à, nói ta đau lưng rồi để nằm điều trị đau lưng đâu cho nên người ta hiểu sai đau thì mặt đau mình cứ đừng có động tâm nó không đẩy lui ra chứ không có để đau cho nên đức phật vẫn đi vẫn đi thường đi như thường đau gần chết nhưng mà đẩy lui bệnh hết bệnh rồi đi nhưng mà cái thân mình là thân tặng tuổi mà nó sẽ già nó sẽ bệnh chứ sao nhưng mà cuối cùng thì đẩy lui nó còn thấy không cho nên đến khi mà đức phật ừ, nhập niết bàn đức phật dùng cái hình cái, cái tứ thiền mà tịnh chỉ hơi thở chỉ nhập tứ thiền mới tịch chỉ hơi thở thôi khi hơi thở ngưng thì ngài mới xả cái trạng thái tứ thiền mới nhập vào niết bàn mới bỏ bản thân có đúng không nó là cách thức của người ta vậy cho nên nó đâu có cái mơ hồ đâu nó rất là thực tế à, cho nên trong khi đó thầy dạy đó thì con về tập kỹ như điều này nó có hai pháp một cái pháp đi tinh hành 20 bước rồi đứng lại hít thở sau này thầy sẽ khi mà tu thuần rồi thầy sẽ thay đổi liền tức là ngồi xuống chứ không có việc đi nữa mà sau khi mình đúng con tu đúng 2 giờ đồng hồ trên cái bước đi mà có hai giờ ngồi thì không tu pháp này nữa đủ rồi thầy dạy tôi pháp ra nó có nhiều pháp 37 phẩm trợ đạo người ta chứ đâu phải một pháp không hiểu không 37 phẩm 37 pháp tu cũng cả trong đó cho nên mình tu pháp này rồi thì tức là mình đạt được cái, cái chất lượng cái kết quả của pháp này thì tiếp tục tới pháp khác để cho mình tiếp tục mình tu tới còn cái kết quả của pháp này chưa được mà tu tu pháp tới thì tu không được mình tu không vô đâu con chưa phá hôn trần thì miên mà con ngồi con tu thì con bị hôn trần thì miên không thế nào chạy đâu khỏi nó nó chưa đổ ra mà nó đổ ra rồi sẽ biết à, nó đổ ra thì mình thăng nổi à, cho nên bây giờ đó thì con nhớ tập luyện cái này đi rồi à, do đó nó đầy đủ nhiều khi mà con thấy một khi mình đứng lên ngồi xuống mà đi hai mươi bước ngồi lên một nó nhập nhằn mà nó nhập nhằn mà mình sáng mình tu một giờ hai giờ thì cái sự sáng của mình đó là cái nghị lực con hiểu chỗ thầy muốn nói thế đâu có cái gì khó hơn cho nên mình cố gắng mình tu cho được đúng tới giờ đó mình nghĩ, mà chưa tới giờ nhất định là chết bỏ không nghĩ, đó là cái nghị lực rèn luyện nghị lực mà trong khi đó là chánh niệm tỉnh giác nữa con thấy nó có lợi hai phần một phần cái rèn luyện nghị lực một phần là chánh niệm tỉnh giác nhờ chánh niệm tỉnh giác đó mà chúng ta tu tập sau này nó dễ dàng cho nên an trú nhiếp tâm an trú được rồi thì mới đẩy lui được bệnh còn mình nhiếp tâm chưa được an trú chưa được thì không có không có đẩy lui được bệnh bây giờ thân thầy cái đầu nhức nè mà nhất thì nó làm sao nó an được phải không cho nên thầy thầy biết cách bởi vì thầy có tập rồi thầy nhiếp tâm trong hơi thở đi rồi thầy an trú được trong hơi thở cho nên thầy nhắc an tịnh thân hành tôi biết thế vô an tịnh thân hành thì nhắc nó cái thân thân của thầy nó an ổn liền tức khắc mà nó an ổn liền tức khắc thì cái đau trên đầu thầy còn không đâu còn cho nên pháp phật nó hay vậy đó nó nói như vậy mà tu đúng thì con thấy con làm chủ được bệnh đó con khỏi cần đi bác sĩ khỏi cần đi nhà thương đâu chứ không phải lúc nào cũng thuốc lúc nào cũng bác sĩ thì tìm người thân mình mình người tu theo Phật mà làm chủ bốn chỗ sinh già đến chết tại sao không làm chủ được mà gọi là là theo Phật anh hiểu như vậy cho nên các con về đây là thầy dạy các con là các con sẽ làm chủ được sự sống chết của các con mục đích của đạo Phật là đạt được chỗ đó thôi bởi vì Đức Phật ra đời là nhằm để giải quyết cái sự đau khổ của chúng sanh là giải quyết bốn sự đau khổ này sinh già bệnh chết nó đó là cái mục đích rõ ràng mà mà ở đây thầy dạy mọi người ở đây thật sự ra họ làm chủ được bệnh đó mặc dù là họ chưa có có hoàn tất được nhưng mà họ vẫn đẩy được bệnh bởi vì nó ở trên pháp tứ niệm xứ rồi họ đẩy được bệnh đó là họ ở trên pháp tứ niệm xứ còn người ta ở tứ thần túc á tức là tứ ý túc nếu mà có tứ ý túc rồi thì không cần ở trên tứ niệm xứ ra đâu mà người ta chỉ cần người ta tắt ý ra dùng ý túc mình muốn không đau là không đau mà cái lực của nó như vậy đó cái lực của thân của chúng ta cái lực của tâm của chúng ta nó mạnh như vậy đó chỉ là thần túc tứ thằng túc thông đó tức là tứ ý thức đó. cho nên ráng tu bây giờ con về con tập tu đi ừ. đừng có tu cái gì đó thầy dạy sao tu vậy thầy dẫn dắt tu cơ đi thôi chứ còn tu khác là thầy thôi thầy chịu ạ <laughs> nhớ chưa hay cái gì mà con tu từ lâu tới giờ này con bỏ hết đi rồi con sẽ ở đây sống đời sống giới ăn ngàn bữa không rồi có cái tâm trạng gì có cái gì thì con trình cho thầy thầy sẽ sử dụng các pháp thầy sẽ dạy con cách thức con tác ý con sẽ đuổi những cái tiếng này đó chướng ngại đó để làm cho con thân tâm của con nó rất an ổn để con tiến tu chứ không khéo nó là chướng ngại thì con tu khó lắm con à, kính bạch thầy <coughs> con là nguyên tạnh ừ, thầy cái tổ bài con trai à, hà tĩnh nghệ an hôm nay à, <coughs> con được nhân viên gặp thầy lần thứ năm đi nhờ đứa chào là tên vấn liệu ở tiếp khách với chào cháu cho con đi máy bay vào đây để gặp thầy thì con à, cũng có thời gian có hạn mai tháng mai con phải về hôm nay con cũng xin thầy để giúp con một cái thầy số vì con à, mắc mờ trong cái tu tập con thì con cũng nắm được qua qua loa rồi nhưng mà cái số à, phật tử nghệ an hà tỉnh họ còn họ muốn tin đó cảnh pháp nhưng mà đến có cái pháp tu cho nên là họ bệnh tật ngay bản thân của của bà tôi thân thế và đây là vì vì vậy vì cũng thanh tình cho nên đi cái bành hó khen tiền rất lớn nhiều cho nên những cái đó mà con biết rằng con có rằng là sau khi con phát nguyện giữ đúng một giờ á và đúng đúng giới thanh tình ăn một ngò thì con lành được cái số bệnh mà con kể với bạn con bị thứ tình gì đó thì hôm nay con cũng xả mỗi thân rồi sau khi con phụ trách cái tổ này á thì con phải đi nhiều nói nhiều cho nên cái giới của con bị rõ ràng con bị phạm nên con trước tiên con xin sám hồi thầy để ờ, sau này con xin phép rồi sau này có ai mà lên phụ trách tổ thì để con xin phép về tài cốc để con tu tài giá à, để, để con ờ, xin ừ. gọi đi con dạ con lớn tuổi được vâng sau phép con này con giải thoát cho cái tuổi con yếu mà con thương binh nặng còn những điều như thế thì hôm nay con sám hồi thầy thì à, những ngày con đi thì biết rằng là thầy dạy là tình trình ngôn ngữ thế nhưng con hay nói vì con trong cái này cũng phải do con nói để vì cái bản ngã nhưng mà do vì con muốn mọi người được như con cho nên con mình à, xin phương pháp cái à, đặc biệt là con hiện nay là cái tình hay quên hay quên nhiều và hôn tâm mình phạt mạnh cái thời gian trước tính cũng hôn tâm bây giờ thì con biết là có lẽ do con phạm nhiều những hôn tâm thì xin thầy chỉ dạy cái pháp hôm qua cho anh em chúng con vì hôm qua con lì lỡ định là con muốn bấm cái nút đi thì quên con muốn bấm cái nút ghi cho nên là là là, là đại những pháp thì nó thu vô dẫn dạ, đưa vô giờ <laughs> để dạ, rồi thầy sẽ sẽ dạy cho mấy con à, mấy con ngồi xuống đi thầy dạy cho mấy con tu tập bây giờ lớn tuổi rồi dạ. mấy con không có tu tập nhiều pháp được còn tuổi trẻ thì người ta tu tập nhiều chứ còn lớn tuổi rồi mấy con không có tu tập nhiều được bây giờ trong cái vấn đề tuổi của mấy con lớn rồi thì mấy con chỉ cần giữ cái tâm thanh thản an lạc vô sự nhưng mà đừng có ghiền ghiền nó thì nó bị chế các con nhớ điều đó không cứ để tự nhiên những gì vậy nó là thanh thản nhưng mà khi nó có xảy ra gì vậy trong tâm con một niệm nào đó thì con tác ý đuổi cái niệm đó đi không ừ, các con khi tập pháp cái tác ý cái câu cái niệm đó nó khởi ra mày là ma mà đi không không chấp nhận ở đây phải thanh thản chứ không có tụi ma này vô mặc dù cái niệm đó là gì kệ nó mình không cần phải hiểu nó nhân quả hay là thiết sử gì hết nhưng mà nó vô nó động thì nó là ma hết à con bắt chước trên tinh tương ưng con nghe không đức phật nói mày là ma thì nó nó ma nó đi à, có như vậy thôi thì cái niệm nó sẽ đi còn bây giờ cái thân của con mà nó đau này mày cũng là ma này ma thọ mày đến đây mày cũng phải đi chứ không ở đây đâu tao bây giờ chỉ biết thanh thản an lạc vô sự thôi đừng có để dao động các con cứ yên ổn cứ giữ cho nó thanh thản an lạc vô sự thì các con sẽ thấy nó có hai cái lớp cái lớp đau nó nằm dưới một cái lớp thanh thản nó nằm trên mà cái lớp thanh thản nó nhiều thì cái lớp đau nó lạnh giảm xuống nó mất con hiểu không chứ làm sao mấy con cũng thấy đầu tiên mấy con thấy cái lớp đau nó, nó hàng ấy mình thanh thản là như gần mất nhưng mà tao bảo là thanh thản là thanh thản chứ không có được à, chú ý cái đau nha biết thanh thản thôi ta còn cứ nhắc nó vậy đó thôi thì nó sẽ thanh thản à, mà đó nó thanh thản thì ta còn lắng nghe được rồi rõ ràng là cái thanh thản ở trên mà cái đau nó nằm ở dưới rồi à, nó nằm dưới rồi thì các con nhắc nó nữa thanh thản nha đau mặt nó đừng biết sợ chết tao nhất định chết tao cũng thanh thản chứ tao không có ngán đâu con cứ làm nà nó như vậy là nó sợ nó phải rút thôi bởi vì cái thọ đức phật nó thọ là vô thường nó đâu có thường đâu mà sợ à, nó đến rồi nó đi nó là nhân quả mà nó đến rồi nó đi chứ nó đâu có cũng như con ho vậy đó à, bây giờ con ho là cứ uống thuốc rồi uống thuốc đừng có sợ không phải uống thuốc là nó phạm với pháp đâu pháp là nó hỗ trợ cho thuốc mà thuốc nó cũng hỗ trợ cho pháp bởi vì cơ thể mình chưa có đủ đạo lực các con hiểu mình tu chưa có đủ đạo lực thì các con cứ uống thuốc chứ đừng nói là ờ, tôi tu tôi không uống thuốc không phải đâu mà nếu mà các con lại mạnh hơn nữa các con nói một là thật không uống thuốc cho mày chết nó cũng sợ bệnh nó cũng đi nữa cái nghiệp nó chưa tới không có làm sao nó giết mấy con cái nhân quả nó chưa hết nó không có làm sao giết mấy con đường nó bắt buộc nó phải thua thôi không các con nhớ kỹ những lời thầy dạy nó cũng đừng có dao động mà khi nó đau quá thầy ơi cứu con thầy con đặc biệt khổ lắm rồi bị đau quá đó thì các con kêu không, thì lúc bây giờ đó các con kêu rồi đó, thì cái tính lực của các con nó hiện ra rồi vì con tin thầy rồi con hiểu mình gọi đó là mình tin thầy rồi mình chi cứu là mình tin nơi thầy rồi mình mới kêu chứ còn mình không tin mình đâu kêu thôi hiểu không mình tin cái người nào nó giúp mình được mình mới gọi người anh bạn ơi anh giúp giùm tôi tại mình tin người đó mà người đó không cứu mình được mình đâu có tin con hiểu vô đâu thì cái lòng tin của con con nó hiện rồi, nó bảo vệ cho con thanh thản liền thì con tiếp nhận cái từ trường thanh thản ở bên ngoài của thầy của sư gọi thì lúc đó cái cái cái, cái, cái thanh thản con nó mạnh nó cao lên mà cái cái, cái, cái cảm thọ đau nó vui xuống rồi thầy nói mấy con gọi một cái là nói con thấy cái, cái, cái bệnh cái con nó lui xuống xuống <laughs> cái tính lực nó mạnh lắm cho nên luôn luôn lúc nào nó khi mình nó ngặt nghèo quá thì mấy con gọi mà không ngặt nghèo thì không cần mấy con chỉ lý sức của mình tự chiến đấu nó thôi mà khi mà ngặt nghèo quá cái sức của mình không có thể vượt qua được thì các con gọi gọi phật gọi thầy thì lúc bây giờ gọi rồi tao có phật có thầy tao nhất định không sợ mày đâu mày chỉ thua <laughs> cái tinh thần con nó vững lắm rồi mà nó vững lắm thì nó đẩy lui nó đẩy lui cái, cái đau khổ của mấy con Nó còn nhớ chưa còn bệnh đau mấy con cứ uống thuốc thay vì mấy con uống 10 viên mấy con uống 5 viên hết bệnh à nó giảm xuống nhưng có gì nó ít tốn rồi <laughs> chứ không có gì đâu giờ. Nó còn nhớ kỹ không chứ đừng khi mà mấy con không uống thuốc mấy con dùng pháp gia đình mấy con lo lắm còn mấy con uống thuốc tao cũng uống thuốc chứ nó hết thương hết tao cũng tu tao đẩy lui nó thêm chứ có gì đâu theo gia đình mình nó cũng yên tâm con cái mình cũng yên thôi. vợ con nó cũng yên bụng nó không thấy à ổng đau thì ông cũng uống thuốc mà đâu có gì đâu mà lo nhưng mà không ngờ là mình uống để để đối tượng của mình gia đình mình yên ổn và đồng thời đó thì mình lại nỗ được mình tu thì cái này nó làm cho mình yên mình tu khéo léo thiện xảo mà nếu <laughs> pháp phật nó là thánh dược là nó không phải là như là như là ừ, thuốc thường nữa đâu nó là thánh dược nhưng mà vì mình muốn gia đình của mình an ổn cho nên mình cũng ở à, đây không lấy thuốc cho mọi người thấy tôi uống đàng hoàng nhưng mà tìm đó là mình biết cái thân mình đau là mình vô trong thất của mình vô trong cái phòng của mình rồi thì ngồi sừng sững lên mà tác ý đuổi cứ bàn tay đưa ra đưa vô là đuổi bệnh đó mấy ngon ừ. cái mạnh mẽ nó bằng đừng có sợ chết mấy con sớm muộn rồi cũng chết chứ nhưng mà ta chết trong pháp chứ ta không chết trong bệnh đau đâu nhớ cái lời thầy nói chết trong pháp chứ đừng có chết trong bệnh đau chết ở trên bồ đoàn chứ không có chết dưới bồ đoàn nữa tao chết ngồi chứ nhất định là không chết nằm nó còn nhớ không nó đau quá mới còn nằm mới coi chết nằm thì giống như thiên hạ hết còn bây giờ con chết ngồi ở đó nó, nó, nó vững vàng lắm tao chết ngồi với tao không chết nằm đâu tao ngồi để tao, chết thì mình nó chạy mất ra à. nó sợ mình ngồi lắm cho nên thanh quan đó con biết không thầy bảo ừ, nó đang xong lên như vậy nó chấn mạnh như trời đất nó quy cuồng vậy đó mà thầy bảo ngồi là ngồi không cũng được nằm thay vì nằm cho nó đỡ ngồi nó quay kệ nó cứ ta đuổi nó ra đừng có sợ chết bỏ cuối cùng nó huyết áp nó tụt nó không có tăng lên nữa nó giảm xuống liền mạnh mẽ gan dạ đừng có sợ Phật pháp là thánh dược rồi mà tứ niệm xứ là thánh dược rồi con nó đẩy lui hết không còn nữa cho nên hôm nay thì nói với con mấy con cái băng này còn thu thì mấy con giữ nó lại để mỗi lần mở ra mấy con nghe nó sách tấn mấy con dữ lắm mấy con mỗi đứa về xa một băng để dành khi gặp trường hợp mở băng ra tao không nghe thầy nhắc ở trong đó <laughs> tao nghe rồi đó nhất định là chết ngồi với tao không chết nằm đâu tao chết ở trong dưới luật Phật chứ tao chết phi dưới luật đâu không? giờ đó nó, cái tinh thần cái nghị lực con nó mạnh mẽ lắm mà nó vượt qua tất cả những cái chướng ngại hết nó, nó đem lại sự bình an cho con rất lớn đó không? nhớ rồi cánh tay của mấy con đó đó là những cái phương pháp đưa ra và cái hơi thở của mình khi mà đưa cánh tay ra không được thì cái hơi thở của mấy con là nó cũng là cái phương pháp đẩy lui bệnh đó mấy con nhớ đưa vào đó đó thì những cái điều kiện mà thầy dạy cho mấy con là chuyển tất cả những nghiệp khổ của mấy con mấy con sẽ không còn khổ nữa hãy nhớ lời thầy dạy thì mấy con đây là cái pháp thanh thản là cái tâm phải thanh thản bất động lúc bây giờ mấy con mới tiếp nhận được cái sự thanh thản bất động của chư phật của thầy vì thầy luôn luôn lúc nào thầy cũng thanh thản không có ai làm mà thầy động được không ai mà làm sao mà cái tâm thầy động được không ai mà nói gì mà thầy động hết tâm của thầy nó bất động tức là nó phải thanh thản an lạc vô sự mà khi mấy con giữ được cái bất động của con thì con sẽ tiếp nhận được của thầy thầy trò mình đầm nhau thì mất quá thì mình chết mình cũng cũng gặp thầy rồi nó chứ sao ai mà chết mà được gặp cha mình thì không có mừng ai mà chết mà không được ở mà gần bên phật thì thôi thà là mình chết mình ở gần bên phật mới tướng, phải sướng hơn không phải không con hiểu mình theo phật mà được ở dưới chân phật được theo bên phật ở thì không phải khỏe hơn sao nó đâu còn khổ nữa vậy thì tao cho mày chết tao theo phật thì tao giữ thanh thản là tao theo chứ còn chỗ nào nữa con <laughs> hiểu đó như vậy các con thầy đã vẽ ra cho các con thấy được cái, cái, cái, cái, cái, cái tương ưng nó cụ thể và nó rõ ràng thì các con sẽ tự cứu mình được nếu cái nghiệp nó chưa hết mấy con sẽ mạnh khỏe bình an mà nghiệp nó hết mấy con cũng sẽ giàu với chư Phật không mất phần ở chỗ nào đâu chứ cái thân này để chi nó, nó bất tỉnh nó hôi thối nó mất công ăn mất công ngủ mất công thức nó đủ thứ bệnh tật cho cái bộ sung sướng lắm rồi chết được cái chết quách cho rồi <laughs> mình đâu cần tiếp lắm phải không mấy con Ừ. cho nên mà chết mà là chết được gì với phật là không ấy hạnh phúc sao tao đâu có đi xuống địa ngục tao đi đâu đầu thai nữa đâu mà sợ có phải không mấy con chứ không lẽ bây giờ mình chết rồi cái mình giao trong cái bụng bụng mẹ mình nằm trong đó nó trời nó nó chặt chỗ nó cực khổ chết chứ còn bây giờ tao chết mà tao thanh thơ tao ở không gian trong vũ trụ rộng mênh mông thì không sướng ra thôi thấy cái đó khỏe hơn chứ <laughs> thôi mà hiểu chưa cái băng này sẽ nhắc nhở mấy con đi <laughs> đó các con nhớ rồi không và do đó cái thanh thản an lạc vô sự và đồng thời cái cánh tay đưa ra đi vô là cánh tay đẩy bệnh nếu mà các con đưa tay ra vô mà không được nó mỏi hay hoặc là nó như thế nào các con đưa ra được thì cái hơi thở các con còn thở mà. mặc dù là hơi thở như thế nào nó cũng vẫn còn bởi vì mấy con còn sống là còn thở chừng nào hết thở là nó mới hết thì mấy con cũng sử dụng hơi thở à, cũng hơi thở cho nên hơi thở ra là mấy con chơi đây thôi còn bây giờ về vấn đề này bây giờ mà mấy con tu mà gặp không cần thì nhiên thì mấy con sẽ đi chánh niệm tỉnh giác thôi à mấy con đi đi tôi biết tôi đi chứ con con đừng có đi thân hành niệm nó vất giả lắm mình chỉ đi nó con bước cái chân hơi thẳng thẳng một chút thành ra nó có cái cảm giác cảm giác cái, cái mình nhận cái bước chân của mình để mình tỉnh đó con đi thẳng cái chân mình thẳng bước thẳng thẳng thẳng chứ mình cứ đi hoài tao cho mày ngủ tao đi cho mày ngủ mày ngủ rồi mày té <laughs> con thứ nhất là cho mày ngủ tao đi cho mày ngủ thì mày ngủ là mày phải té mày chết thôi tao cho mày ngủ nó sợ nó sợ chết nó không có dám ngủ được. thật sự đó con thấy cái tâm của mình chứ nó nó nhát lắm khi nào nó buồn ngủ con cứ đi trên cái bờ hồ mà nhỏ này ở dưới này nước mà trên này con cứ đi đi nó không có dám ngủ nữa nó ngủ nó sợ té chứ con cứ đi theo cái bờ sông mà đi theo cái đường đường mà nó nó ấy đó con đi đi nó không dám nữa thầy chân thành hồi đó cái tin này nó có nước không mà thầy dân thành nó khôn lắm con nó lủi trong hàng rào chứ nó không dám lủi thì nó ta đi mé bờ kinh này cho mình ngủ là mình nhủ chứ giờ <laughs> mày mày lạnh cho mày ở nhưng mà nó khôn lắm mà nó nó đi vậy nó ngủ nó nhủ đừng rào chứ nó không dám nhủ đâu hoài thì con đủ với cái tâm nó khôn chứ đâu phải <laughs> nó khéo lắm chứ đâu phải không thầy chân thành đó bây giờ thầy phá hết rồi thầy không còn buồn ngủ nữa thì hết buồn ngủ rồi nhưng mà hồi đó trời nó ghê gớm lắm còn đi cái chân này đá chân kia nó ngủ nó ngủ vậy là nó nhưng mấy con chưa biết nó đâu nó dữ lắm cho nên vì vậy đó mình phải nỗ lực mình đi kinh hành là mình phải phá mình khéo léo mình đi bước chân hơi mạnh mạnh chút mình đi tạo cho mình ngủ nó đi qua hai, chừng nào mình hết ngủ thôi nó rồi khi mà nó nó qua cái cơn ngủ rồi nó vẫn nó tỉnh cách gì hả nó hơi qua cái cơn nó không có lừ đừ mà từ cái thớ thịt của con nó tỉnh ở trong cái thớ thịt con cái các cơ nó tỉnh ra chứ nó không phải là nó nó còn làm quỷ quái quỷ quái nó mới làm theo kiểu nó lười biến đó mà thầy nói cái thân nó buồn ngủ là nó lười <laughs> còn cái tâm nó gục tới gục lui là nó nó, nó ngủ đó cho nên khi tỉnh cả cơ thể đều tỉnh hết tỉnh hết rõ ràng ra cho nên khi mà con con vượt qua được cái hôn trầm rồi nó tỉnh lắm chừng đó mình mới thấy tỉnh giác chứ còn bây giờ mình tập tỉnh chưa tỉnh nhưng mà chỉ có đi tinh thần mới phá đừng có dựng cái gì khác đấy, đừng có đi rửa mặt đừng có làm cái chuyện gì khác đừng có chạy à, nhảy đánh võ đánh này kia đừng có múa mà tự đi thôi tao con mày chết tao đi đúng theo pháp phật ta không có đi sai pháp phật đó mình làm đúng pháp phật còn mình ra mình đánh một đường võ một đường quyền gì cho nó hoặc là tập thể thao đồ ha hoặc là tắm này kia điều đó là ngoài pháp phật ngoài pháp còn mình đi kinh hành nó là trong pháp phật à, còn nếu mà mấy con còn sức khỏe thì mấy con đi cái pháp thân hành này. mấy con biết cái pháp thân hành này chưa tác ta ý từng cái lệnh của nó rồi mấy con đi ví dụ như bây giờ dở chân lên thì mình dở lên thầy dỡ à, ờ, dở gót lên rồi mới dỡ gót lên dỡ chân lên đưa chân tới hạ chân xuống hạ gót xuống tình hành động của con tắt ý rồi mới là làm chậm chậm chậm chậm chứ đừng làm nhanh dỡ gót lên nó từ từ mình mới dỡ lên dỡ chân lên từ từ dở lên đưa chân tới đưa tới hạ chân xuống hạ chân xuống hạ gót xuống hạ gót từ từ làm chậm chậm tập ít thôi rồi mấy con làm như vậy mấy con ra lệnh gì mấy con làm mấy con tắt ý lớn tiếng đi trong khi nó buồn ngủ còn phải là lớn tiếng không là ví dụ như con ví dụ buồn ngủ con bảo con cầm thì nhiên là si mày cút đi con la cho lớn vậy nó thương cái thân con nó tỉnh rồi con la cái nó cũng tỉnh nữa la cho lớn nó tỉnh chứ cũng đừng có nói nhỏ nhỏ các ý nhỏ nhỏ nó không có tỉnh đâu mà con la cho lớn ừ, không cầm thì nhiên cút đi nó la cút đi chứ nó rung cái cái thân con cái nó tỉnh rồi nó không có buồn ngủ cũng cách thức để phá nó con nó cút đi mình la lớn vậy cái thân của mình nó tỉnh rồi nó không còn đưa đưa đó là cách thức phá mà cho nên hôn cần thì miên con nghe cái thất người ta đi mà ta tác ý lớn tiếng là biết cái người này đang bị rượu ừ, mình đừng có nói à, tộc mình đừng có nghĩ ông sao mà tu la lớn quá tác ý lớn quá trời ông ta đang buồn ngủ <laughs> mai mốt mình buồn ngủ mình cũng tác ý vậy nhưng mà ông tác ý một hơi cái ông ấy ông không tác ý nữa là biết ông này phá được ngủ rồi nên mình cảm thông nha được cái chỗ đó mình ở gần cái vị thành này là đang bị hôn trầm thì bị dữ rồi ý dữ này là ông đó mình biết liền à cho nên ví dụ như mình đứng nghe trong thất mà ông này ngồi tu ông là con gì à, ông này ngủ tôi <laughs> ngủ rồi nếu mình biết liền bị ông ra la như vậy nó đặng cái thân ông đặng ông tỉnh đó là ông tiếp tục tu cho nó nó có chất lượng chứ không khéo nó lờ mờ lờ mờ rồi nó ngủ ừ. thì mấy con tổng lấy rút để tình những cái kinh nghiệm đó thì mấy con sẽ phá được cái, cái suy của mình cái lười biếng của mình nên những cái trạng thái như vậy nhớ chưa à, mấy con nhớ hết thầy trang bị cho mấy con đủ cách phá mà đủ cách mấy con phá hết giặc giặc sinh tử nó đến nó hiện ra cái tướng nào là mấy con đập nhẹp xuống hết không sợ gì hết cho nên mấy con sẽ thắng mà nếu mà có cái gì khó hơn những cái tưởng gì mà nó hiện ra các con gọi điện thoại mau mau gọi thầy rằng thầy xác định con ma này nó thuộc về lại thứ nào đây <laughs> thứ này thứ thượng là thứ hạ đây à, nếu mà thứ thượng thì trị theo thứ thượng mà thứ hạ thì theo thứ hạ con biết không tưởng là thứ ma thượng mà ngồi đây á, mà cái lỗ tai nó nghe nó nghe phật nghe nói nghe thứ tưởng đó là thứ thượng rồi ngồi đây mà thấy ánh sáng hào quang rồi đó đó là thứ thượng rồi đó chứ không phải thứ hạ đâu <laughs> cái thứ này á thì phải ma ma gọi thầy thì lúc bây giờ thầy giảng cho con để đập phá nó xuống á nó là thiên ma đó <laughs> nó thuộc về ma tưởng là thiên ma nó 18 cái lại tưởng nữa nó ừ. thinh sắc thinh hương gì thứ ngồi đây mà nghe cái mùi cái mà thúi quá trời vậy nè ai mà làm cái gì vậy nên đó đó là coi chừng đó, là ma tưởng á thương tưởng đó không à, hoặc là ngồi đây mà nghe xong mà thô nào nè, trời đất ơi ngồi đây mà tôi nghe xong người ta nấu mì gì mà nghe nó nó nó, nó thèm ăn quá trời vậy đó là mà ma tưởng nó, nó tưởng dục đó không nó làm cho mình đói bụng đó nghe cái mùi sao nó ngào ngạt mà nó nghe nó thèm ăn quá cái ông cái bà nào mà ở gần đây nó hủ tiếu hay nấu mì gì đây mà nó thơm quá vậy đó là cũng ma đó không chứ nó ở đây mà làm gì có cái chuyện đó đâu <laughs> rồi mà khi nghe vậy đó là hương tưởng đó không thứ tưởng mà tưởng dục đó, dục để sanh mình sanh thèm ăn đó à, cho nên các con biết nó lại ma đó mà nó ma thứ, thứ thượng đó chứ không thứ hạ đâu <laughs> thì vậy thầy dặn căn dặn cho mấy con hết rồi khi nào có những cái điều kiện mà mấy con phản ý đuổi không được thì mấy con gọi cho thầy thì thầy sẽ sẽ trợ giúp mấy con sẽ thầy giết con ma nó liền chứ không có để cho nó ở trong cái đầu của mấy con gì hiểu chưa ừ, như vậy mấy con mới vượt qua cái khó có thầy mà chừng nào mà thầy mất rồi á thì thôi chứ còn có thầy thì lúc nào mấy con gọi thì cũng có thầy <laughs> thầy sẽ giúp cho mấy con mấy con đau bệnh mấy con gặp ma chướng mấy con làm chướng ngại cho con đường tu mấy con ôm thoát không được thì mấy con gọi thầy thầy sẽ trợ giúp mấy con phá đi để cho mấy con ôm thì chặt pháp mấy con đi cũng như ma nó lên nó chiếm đoạt cái bè của con rồi nó cứ xô con rời khỏi cái cái bè mà con nếu mà con không gọi thầy nó đạp con xuống dưới biển á nó ôm chiếc bè của con nó đâu có để cho mấy con ôm bè phải không con sẽ mất cái phao tức là mất pháp là gì không hiểu đau quá các con cứ ôm phao ôm cái đau mà quên cái cái pháp rồi thì con đã được tỏ nó đã đạp con xuống biển rồi chứ còn gì con hiểu vô đâu cho nên gọi thầy rồi giữ thanh thản rồi thầy tiếp nhận thầy, thì, thì giúp mấy con cho con ôm lại phao thì cái bệnh này nó giảm xuống thì ma nó chạy thoát <laughs> con hiểu chưa nó như vậy đó để mà giúp cho mấy con vượt vượt biển mà ôm phao vượt biển đó mấy con cái cuộc đời của mình mình đang đi ở trên biển nghiệp mà cái thân của con là yên nghiệp rồi à. mà cái thân là biển nghiệp đó không nó không dễ đâu đã là biển mà nó đâu phải là chút cho mình qua được bờ đâu nó biển thì nó phải bờ nó đâu có thấy được cho nên các con còn bơi giữa dòng giữa biển chưa phải đến bờ đâu mà nếu mà không có thầy thì mấy con sẽ bị chìm xuống biển chứ làm sao mấy con đến bờ được các con hiểu chưa nó là biển nghiệp mà cái thân của con là biển nghiệp đó nó khó lắm chứ không phải dễ đâu cho nên thầy dạy mấy con là vượt biển vượt biển nghiệp mà qua bờ bên kia à, thì phải có phải có nhờ cái cái, cái, cái năng lực từ trường của chư Phật của những người tu chứng người ta hỗ trợ cho mình mình mới mình mới vượt biển mình mới vượt sống mình qua chứ còn không léo đâu con thấy cái đau là cũng một những cái đợt sống của nó ghê lắm sống thần đó mấy con <laughs> giết đứa con nhiều không mà cái thân của mấy con là sống thần đó chứ nó không có dễ đâu khi nó không đau thôi nó không buồn ngủ thôi mấy con thấy nó buồn ngủ là mấy con thấy bị đợt sống nó mấy con nó giật mình lôi mình nằm xuống ngủ đó nó không có để cho mình ngóc cái đầu vậy đâu nên nó dễ dễ ghê gớm lắm chứ không phải mình có đương đầu với hôn tầm thì miên mình có đương đầu với vô ký mình có đương đầu với bệnh khổ mình mới biết nó khó chứ không phải dễ nói thì thầy nói cũng dễ chứ mà khi mà đương đầu với nó chống với nó không phải là chuyện dễ đâu mấy con không đủ nghị lực là mấy con thắng nổi đâu mấy không có đủ niềm tin ở thầy ở phật mấy con không thắng nổi đâu nhưng mà nhớ chưa cho nên vì vậy đó mà phải nỗ lực tận tôn chết bỏ nhất định là chết trên bồ đoàn như hồi nãy thầy nói không có chết dưới bồ đoàn <laughs> đệ tử của thầy là chết dưới hang không có đứa nào mà hèn nhát hèn nhát là mình không phải con của trương dương kiều ổng không phải cháu của hồ đâu <laughs> các con hiểu chưa mình là con của những bậc anh hùng của đất nước này thì phải là anh hùng chứ không có chịu thua các con nhớ chưa mấy con mà chết mà nằm xuống mấy con chết hèn đó. không có xứng đáng là đệ tử của thầy đâu không có xứng đáng là ừ, con cháu của quan trung ừ, thành hưng đạo đâu <laughs> nó còn nhớ kỹ cho nên theo thầy tu là phải gian nhạ như phật như thầy chết bỏ đó đó là biển nghiệp của mình rồi mà mình không chịu khó mình vượt qua thì mình sẽ bị chìm nữa nên ở đây thầy dạy thực tế trực tiếp hẳn ngoài đánh mặt trận sinh tử cho nên những cái pháp mà thầy giảng mấy con nhớ kỹ đó là những cái phương pháp chiến đấu đó mà nếu mấy con mà không rời pháp ra thì mấy con mình đứng giặc mình bỏ súng là lấy gì mình đánh nó còn những cái pháo những cái cây cây súng mấy con đánh giặc mà mấy con bỏ pháp là tức là mấy con bỏ vũ khí rồi đầu hàng đó cho nên ôm chặt pháp tức là ôm chặt súng mà bắn đó, chết bỏ đó chết mà cũng phải giải phóng chứ không đầu hàng <laughs> rồi thì các con biết không bao nhiêu người đổ xương máu trên trận địa biên phủ con hiểu không bao nhiêu ừ, ừ, những binh sĩ những người dân việt của mình những người mà chiến sĩ bỏ trên trận điện phủ mới là đuổi giặc pháp cái bộ dễ à các còn hiểu điều đó mà bây giờ bao nhiêu sức lực của mình phải tập trung diệt giặc sinh tử chứ cái còn đầu hàng trước à các còn hiểu không cái gì đi nữa mình muốn thành công gì nữa phải mồ hôi nước mắt phải máu phải nước mắt của mình chứ chứ giải phóng đất nước của mình là giặc thường cái giặc pháp giặc mỹ thôi nhưng mà giải phóng mà sanh tử giặc sanh tử của mình là giải phóng nghiệp mình phải chuyển nghiệp của mình thì nó phải gấp trăm ngàn lần cái giặc pháp giặc mỹ chứ không phải không <laughs> mình nếu mấy con nhát, nhát gan thì mấy con đầu hàng giặc rồi thì nó muốn làm gì nó làm nó muốn bảo con chết là con chết nó muốn bảo con sống là sống nó bảo bệnh là bệnh nó bảo đau là đau mấy con chịu hết chứ mấy con là bị mấy con bị lệ thuộc nó rồi còn như thầy làm sao mà lệ thuộc nó mày giỏi vô đây tập cho mày một phát là mày bị đời phải không mấy con tập như thầy ấy chứ đó. <laughs> Ừ, đó là những cái điều mà thầy khích khích lệ khích tấn con qua cái gương hành của thầy nhất định chết bỏ chứ nhất định không đầu hàng giặc sinh tử đâu vượt biển nghiệp mà không có đầu hàng cái biển nghiệp này đâu thầy cũng mang thân như mấy con chứ thầy có khác gì đâu nhưng mà sao thầy vượt được còn mấy con cũng mang như thầy mà tại sao không vượt được mấy con cũng thanh niên với bộ phụ nữ người ta còn vượt được con thấy tình vượt điều ẩu mà người ta cũng cầm quân người ta đánh giặc như thường người ta thua ai mình có những anh hùng anh thư rõ ràng mà tại sao mình hèn à mình con cháu của cái gì đó thì mình phải mạnh chứ đây là mình đánh giặc sinh tử mà <laughs> con hiểu chưa giải phóng quê hương của mình để làm chủ giặc sinh tử không phải sướng sao như thầy bây giờ làm chủ rồi giặc giặc thầy im rồi đuổi nó đi rồi còn mấy con chưa đuổi rồi mấy con còn đang bị cái trị đó như vậy phải không ráng mấy con đó cái quần quan này là khi nào cái con mở là nó sẽ tấn mấy con dữ lắm nó không nghe thầy tập chứng với mình là chuyện bỏ nó có cái giá trị lắm lớn lắm thầy nó còn nhớ kỹ không thầy nói thì nó thường vậy chớ mà nó sắp tấn mấy con ghê gớm lắm này. ừ, thầy sáng đi con <coughs> con trình bày thầy là thì con càng tu càng thấy cái, cái, cái vị đại mà sau khi thầy đạt được thì thành pháp ừ, đắc đạo để cho chúng con được học gặp thầy mà bản thân con lành được đúng hôm nay là ba mươi tư bệnh nhưng con nghĩ rằng con chỉ giữ giới mà lành thôi chứ con không phải là có cái cánh đuổi được cả cho nên cái phương pháp mà vừa rồi à, mấy năm trở về thì con giữ được tú đúng là hai giờ sáng con dậy thì con ở con ngủ nữa chứ bây giờ con kia hôn tâm mạnh cho nên lứa con lứa con thì con nghĩ là bây giờ là không biết tỉnh thế nào giờ là nếu như tuổi như con bây giờ con cũng gì chí như thầy ấy, con vẫn mạnh mẽ con tú đến cung con chết bỏ thì con vẫn cái giữ được đứng đấy dạ. và như vẫn cái giữ là ngày nào con thọ bạc con trai và có thời gian con cứ thọ như thế mà dạ. có được nhé và theo con thì có lẽ gió mình ăn hơi nhiều thành nên hướng tâm mạnh bây giờ con giảm ăn xuống được cũng được dạ giảm xuống được không có sao đâu dạ. thì, dạ, không có gì đâu thì, thì, thì, nếu không tầm nhiều con cứ con ăn vừa thôi yeah. Dạ. đừng có ăn ít dạ. ờ, ăn ít quá cái cơ thể con nó bị kiệt nó vừa bởi vì mình ăn có bữa à con ăn vừa rồi đừng ăn quá ăn quá là ăn mình ăn, từ hao đó thì không được nha ăn vừa thôi ăn từ hao là bị hung đầm đó à, à, do đó con ăn vừa rồi bắt đầu con tập đi chánh niệm tỉnh giác là con sẽ phá sạch tụi nó ta cho mày chết đi mà có bao nhiêu đó thôi thì dạy trong này khi đó trong cái văn mày đi phá những cái hôn trầm thì nhiên là con đi chấn niệm tỉnh giác là con sẽ phá được bền chỉ ôm cái pháp này đi cuối cùng nó phải thua thôi Ừ. Mấy thầy là con chỉ thấy cái năm mươi thở và đi nghe hai mươi bữa của thầy là pháp hồn tâm rất rất tuyệt vời nhưng mà nghe bà là tu 6 tháng như thế để sau này cũng dùng đó thì con lại cũng dùng được thì tự nhiên hồn tâm thì bây giờ dạ, con dạ, dạ. tu lại rồi nếu có hôn trầm thì mình dùng nữa mà không có hôn trầm thì bỏ <laughs> à, con hiểu không chứ mình tu rồi rồi à, vâng. à, bởi vì mình tu nó là cũng như là cái vũ khí của mình cần nó thì tao lấy ra tao bắn mày còn không cần thì tao để đó tao cất à. chứ không phải là tao không có tu có đừng dùng được nữa nói ờ, chứ không phải là không tu nghĩa là bây giờ nó buồn ngủ không cầm đấy mà tao không dùng cái này thì làm sao tao hết được <laughs> mà mày còn thì tao dùng nó mà mày hết thì tao dẹp nó để về tao cất kho đó chứ tao chưa có phải quăng đâu <laughs> con hiểu không rằng mình tu những cái pháp khác nhưng mà nó hiện ra nó phá mình thì phải dùng cái vũ khí này mà diệt nó chứ để ừ. đâu phải bỏ <laughs> con hiểu chưa nó cũng như bây giờ con dùng cái cánh tay này mà thân con không đau con đâu có cần dùng nó đâu mà nó đau tao dùng đẩy á à, không tha đâu tao tập rồi tao quen cái này rồi con hiểu chưa tất cả những cái pháp khác đều là tập luyện coi như là một sĩ quan ở trong quân trường rồi khi mà ra chiến trận á giặc dạ, nó áp dụng cái, cái, cái cách thức chiến đấu thế nào thì tao sử dụng vũ khí đấy tao đánh để đi tao học rồi hết rồi con hiểu không chiến thuật chiến lược nào tao cũng học hết rồi thì mà khi mà mày ló mặt nào ra thì tao biết tao dùng cái đó tao đánh tao học sẵn đây rồi chứ tao chưa học đâu tao sợ mọi người hiểu không nhưng mà đâu có phải tao tập hoài nó đâu nó tao tập hồi trong quân trường thôi nhưng mà khi ra tác chiến mà đúng là tao dùng nó tao tao, tao diệt các còn hiểu chỗ đó chưa cho nên không phải bỏ <laughs> mà bỏ nó hiểu không cho nên cái thời giờ các con sẽ tiến tới con tu các pháp nhưng mà nó ló cái mặt nó ra là dùng cái pháp cũ giết đó là như vậy là không có mất gì đó, các con hiểu rồi không con bạch thầy là con nghĩ rằng bệnh là do nghiệp cho nên tất cả là do nghiệp cả cho nên con bây giờ con uống thuốc nữa mười năm nếu con uống thuốc đúng rồi nếu mà dạ. con không uống thuốc con giữ giới hiểu nghiệp không dạ. con đọc cái cuốn mà văn hóa truyền thống tập 2 đó 17 cái điều lợi ích của giới thân có bệnh đau giữ giới luật nghiêm chỉnh ước nguyện là sẽ hết đau giữ luật nghiêm chỉnh là hết đau con thấy chưa nó, nó con đọc cái cuốn đó rồi con mới thấy cái cái, cái giới luật nó, nó tuyệt vời không <laughs> mấy mấy thầy con cũng thuộc này chứ mà đôi khi vừa con gửi sơ con mà thì, thì con con già nói dậu được con này con uống thôi cô được à con à bây giờ các con nó nó như vậy đó thì con ừ, thật sự ra nói dối thì không được con yeah. Dạ. <laughs> không được à, bây giờ nói tao uống thuốc rồi nói vậy đừng nói nhưng mà mình cũng lấy thuốc ra mình để đây cho nó thấy rồi để cho nó thấy rằng mình đang uống thuốc nhưng mà muốn uống không thì tao lắc nó tao cất <laughs> mình khéo thiện xảo thôi ừ, dạ. chứ không khéo mình nói láo không được dạ. nó bởi vì giới luật mà dạ. còn thấy không mình giữ giới mà mình lại nói láo thì nó bị xẹt trong cái giới rồi dạ. không có được dạ. ừ. cho nên con cũng đem thuốc ra để uh, nó làm cho nó thấy nhưng mà để đi từ từ ba uống không có lật ta hết không để để đi đi à. rồi bắt đầu rồi cái chừng nó đi vắng rồi đó thì mình đem dẹp đi tiếng tiền cái gì của mấy con nó hết thuốc nó uống cái bệnh này nó hết cái bệnh khác nó tới cái thuốc đó thật sự ra nó con bệnh ngặt của con những cái bệnh đó mà con uống thuốc nó hết cái bệnh đó rồi là nó có cái bệnh khác vì cái thuốc nó trị cái bệnh này mà nó lại làm hư cái chỗ khác nó nguy hiểm cho mấy con lắm cho nên không cần uống thuốc gì hết chỉ cần ôn pháp thôi thầy nói như thế này này nếu mà thật sự ra tai nạn giao thông mà gãi cánh tay này cái xương gãy các con đem các con ừ, các con đem các con biết các con nó gãy rồi các con sẽ đem các con xử thấy nó lại các con lấy cây rồi các con bó lại cho cứng để bị nó gãy rồi sợ mình cục cửa nó chặt mình ôm cho chặt cái sáng này mình bó cho cứng đừng để để cho cái xương nó, nó dính nhau lại nó con dùng tác ý mới con tác ý nó liệt rồi đấy nó khỏi tàn diện không cái phương pháp tác ý của Phật đó nó có sức đề kháng rất mạnh nó làm cho những cái gì trong thân của nó phải lành lặn trở lại nhưng mà tại mình yếu mình sợ đó rồi mình lo cái này lo cái kia đừng có lo cái gì đó okay. mà thầy thì ờ, sự chiến thắng cái ờ, thân nghiệp thì phải là chỉ sống với nó nhưng mà cái nghiệp của gia đình và gọi như quyến thuộc cha mẹ anh em thì như thế nào thì thầy à, mình tu nó chuyển lần đó giảm bớt những cái cái, cái, cái, cái, cái nghiệp chướng ở trong gia đình của mình con nỗ lực con tu con biết nhẫn nhục tùy thuận con sống đúng giới luật đó. họ nói gì nói nhưng mà lần lượt nó ảnh hưởng tốt với gia đình con thấy sợ ông đó tu hay quá ba tu sao giờ ông hiểu quá <laughs> nó, những cái hạnh hạnh sống của con đó, mà ông không lao do bao giờ ông đau ông rên la ông cái này kia nó lạ lùng Từ đó nó ngạc nhiên tức là con chuyển cái nhân quả gia đình con nó theo đúng chính pháp đấy nó con cứ tự nhiên mình sống đúng cái cái giới hạnh tu tập đúng pháp mà tử nó đi chuyển cả gia đình của mình thuận hết rồi nó tốt hết sau này các con mình nó trở thành tốt hết rồi nên các con yên tâm các con đừng nói à bây giờ ba tôi nhẹ tụi bay chẳng phải sẽ đọc sách này tôi đừng có biểu nó vậy nó chưa nó chưa có ngộ nó chưa có hiểu đâu nó, nó không có làm đâu nhưng mà mấy con làm được rồi bắt đầu nó theo nó trước mấy con nó ảnh hưởng như vậy đó con cho nên kể nó đừng có nói gì nó đừng có dạy nó mình không có làm thầy nó được đâu con hiểu không mặc dù mình làm cha nó được chứ còn mình không có làm thầy được đâu mình bảo nó tu nó không có tu đâu mình bảo nó ăn chay đó ăn chay đâu nhưng mình ăn chay mình ăn ngàn bữa lần lượt nó thấy y già sao không làm mà con phải quá trời <laughs> thì bắt trước nó bắt trước con còn nó ăn nó uống cho nó ăn đi nó ăn đủ thịt cá nó ăn này kia nó cứ đau hoài thế đó coi ông già ông ăn kiểu này mà ông mạnh mà mình ăn dày mà mình bệnh từ đó nó nó, nó thay đổi rồi các con yên tâm đi các con cứ giữ đúng giới luật của Phật của con thì cái cơ thể các con nó sẽ mạnh khỏe nó chứng minh cho tụi nó thấy trong gia đình mình thấy anh em mình thấy từ cái thấy của họ thực tế là bắt đầu họ mới hướng về Phật pháp nó hướng dẫn mà dạy người ta mà không dạy đạo chỗ nào hết mình dạy bằng cái thân hành đó. chứ là thân giáo đó nó còn thấy cái đó nó thực tế lắm rồi dạy bằng thân giáo các con bảo ở gia đình bảo thấy mình ăn ngàn bữa họ không chấp nhận đâu nhưng mà bắt đầu đó mình muốn thuận với gia đình đó, thì trong một tháng ba ngày bốn ngày ba ba thọ bác quan trai mà phải làm giống như phật mà sau thời gian đó cái mình ăn luôn mà bây giờ làm thật phải làm luôn chứ không lẽ làm luôn có mấy ngày sao mình dần dần mình nói nói cũng nó cũng nghe có lý thấy ba ăn ngày bữa hôm là đến nay ba ăn tháng ăn bốn bữa bà có chế đau không mấy con thấy ba có bệnh đau đâu không? rõ ràng mà mạnh khỏe như thường mà bây giờ ba làm luôn tháng nguyên coi thứ coi sao thấy nó cũng được luôn thì ba làm luôn chứ sao <laughs> bắt đầu tụi nó thua không? Ờ, mình không tranh cãi nó mà bắt đầu mấy con thấy ba ngày bữa bà có chết đâu mà nó đỡ tốn hao nữa mà khỏi ba mắc khỏi mắc công ăn uống nữa các con thấy cái nào lợi con mấy con nhai ăn uống rồi cũng đi à, tàu này chia bài tiết đã bỏ hết ba cũng bao nhiêu đó ba con còn ít tốn hao mấy con có cực khổ ba nhiều đâu không phải sướng không thế nào sướng tụi bây ăn nhiều mới có sướng hơn ba không mà bây còn đau bệnh nhiều hơn nữa rồi nóng giận rồi sanh dục đi chơi bậy bạ tai nạn xảy ra đủ thứ còn ba vậy ba có đi nhậu nhẹt ai nữa đâu không phải sướng hả còn tụi bay mới nhậu nhẹt mới là chết rồi Thấy không mấy con thấy nó từ cái chỗ thân giáo của mấy con, mấy con tu đúng Thì mấy con sẽ dạy mấy con Nó sẽ thấy cái kết quả, nó tin tưởng mấy con lắm Yên tâm đi mấy con, mấy con cứ thực hiện đúng đi Rồi gia đình mấy con tốt Nó chuyển lần hết rồi con Cái thiện pháp nó chuyển cả cái ác pháp Cái gia đình của mình trở thành tốt Mấy con yên tâm, mấy con cứ nỗ lực tu được <laughs>